Hello, xin chào anh chị em. À, xin chào anh chị em đang có mặt uh, trong cái buổi livestream hôm nay ạ. À. Ở trong chủ đề hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái xu hướng dòng tiền để có thể vượt qua 1.400 điểm. Đây là cái mốc mà rất quan trọng trong uh, à, VN Index như thế nào. Và ngoài ra thì chúng ta biết là liệu thị trường có sóng thần hay không? Các cổ phiếu nào có thể tác động lên thị trường để giúp cho thị trường có thể bay xa hơn, đi xa hơn. À, đây là một chủ đề rất là hot và rất quan trọng chúng ta cần phải biết được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 thì các bạn có thể theo dõi hết video này để chúng ta có thể có góc nhìn khách quan hơn về thị trường trong thời gian tới như thế nào Dũng biết rằng là việc mà chúng để chúng ta phân tích một cổ phiếu để chúng ta đánh giá thị trường chung không phải là việc dễ dàng tuy nhiên với những cái kiến thức mà Dũng chia sẻ thì anh chị em có thể ít nhiều cũng có thể hiểu rõ và có những quyết định đúng cho mình trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán à, không biết là bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán nó là một trong những nghệ thuật tuyệt vời nhất mà chúng ta cần phải biết bởi vì thứ nhất là nó giúp chúng ta gì ạ quản trị được gì ạ quản trị được tài chính và chúng ta biết rằng là trong đầu tư chúng ta có thể đầu tư bất động sản đầu tư rất nhiều các lĩnh vực khác nhau nhưng với việc đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải có những kiến thức tổng hợp từ kinh tế vĩ mô chúng ta cần phải nắm được kinh tế vĩ mô xem là dòng tiền nó đang đi về đâu chúng ta biết rằng khả năng lạm phát tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán đấy là chúng ta gọi là kinh tế vĩ mô ngoài ra chúng ta cần phải hiểu rõ về thấu hiểu rõ về tâm lý của nhà đầu tư như thế nào thông thường thì khi mọi thứ nó diễn ra theo phần đông mọi người thấy thì như vậy thì nó lại không đúng ạ không đúng ạ tất cả mọi thứ chúng ta thấy là mọi thứ chúng ta nhìn thấy mọi thứ chúng ta cảm nhận thấy mọi thứ chúng ta thấy nó rõ ràng thì lại không đúng trên thị trường chứng khoán nên ở đây chúng ta thấy là tâm lý thị trường tâm lý hành vi là một trong những phần cực kỳ quan trọng nếu ai đó đã đọc cuốn sách đó là phi lý trí thì anh chị biết rằng là à, tất cả những cái gì mà chúng ta cảm giác thấy những điều đó thực ra nó lại không phải như vậy hoặc là chúng ta có thể học những chiến lược trong cái cuốn sách thuần hóa sư tử để chị em biết rằng là mọi thứ nó không phải như chúng ta nghĩ mà nó có thể tác động ngược lại khi mà mọi thứ trở nên rõ ràng đấy là chúng ta gọi là cảm xúc ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các chiến lược khác như phân tích uh, cơ bản và các bạn biết rằng là trong phân tích cơ bản có rất nhiều cách để người ta phân tích có thể một số các anh chị em định giá uh, có thể một số các anh chị em có thể sử dụng chiến lược như là uh, đầu tư tăng trưởng của uh, Pfizer hoặc là một số anh chị em có thể sử dụng các chiến lược khác như của Vimonel Mini à, chúng ta có thể sử dụng các trường thái phân tích kỹ thuật khác như sóng đến Elliot à, ờ, các trường thái như là Ichimoku hoặc nhiều các trường phái khác nhưng với Dũng thì có một cái trường phái mà rất là hấp dẫn với rất nhiều người đây đó là VSA VSA là người đầu tiên có thể chúng ta biết rằng đó là Liam Moore một trong thiên tài thiên tài của thiên tài chứng khoán đã sử dụng và ứng dụng và sau này đã được ờ, Tom William uh, à, Wickoff và nhiều các nhà đầu tư vĩ đại khác sử dụng và ứng dụng trong đầu tư nên phân tích kỹ thuật cũng là một trong những nghệ thuật rất là tuyệt vời có thể giúp chúng ta trưởng thành nhanh hơn nhưng ngoài ra thì tất cả những cái điều đó chúng ta chỉ là những gì ạ à? là kiến thức thôi ạ à. chúng ta có những công cụ có rất nhiều công cụ để giúp chúng ta có thể không phải mất quá nhiều thời gian như ở ami cơ hoặc là Fian có rất nhiều công cụ khác có thể giúp chúng ta à, đi ngắn hơn là giúp thời gian ngắn hơn hoặc là giúp ích cho chúng ta có thể Ờ, cách để chúng ta có thể đầu tư thời gian ngoài ra chúng ta có thể đọc những cuốn sách uh, truyền cảm hứng những cuốn sách về lĩnh vực đầu tư chứng khoán để giúp chúng ta có góc nhìn uh, tối đa về cái góc nhìn về cái tầm ảnh hưởng của thị trường chung tác động lên như nào trong thị trường chứng khoán à, đó là những cái điều gì mà dũng những điều mà dũng muốn nói để chúng ta có thể hiểu rằng là đầu tư chứng khoán nó là một trong lĩnh vực thực sự là hấp dẫn đó. nhưng nó không dành cho những ai muốn kiếm tiền thật nhanh anh chị em nhé đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực cực kỳ hấp dẫn ạ à. bởi vì nó giúp chúng ta gì ạ à, có thể tự do tài chính tự do tài chính có có thể có một số tiền từ 100 triệu có thể lên đến hàng tỷ và nhiều tỷ trong một thời gian rất ngắn tuy nhiên nó không dành cho những ai một là muốn kiếm tiền thật nhanh những ai muốn kiếm tiền thật nhanh trong đầu tư chứng khoán thì hãy thì hãy hãy dừng cái suy nghĩ đó đi bởi vì kiếm tiền thật nhanh trong đầu tư chứng khoán nó không phải là cách để chúng ta có thể kiếm được bởi vì chúng ta gọi là lượng đủ chất mới đổi à, chúng ta biết rằng là mọi thứ nó có phải có đủ lượng quy luật nhân quả chúng ta cũng biết rằng là mọi thứ nó đều có phải có nhân và nhân nó mới có quả được nên ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là gì hãy quên cái việc mà kiếm tiền nhanh trong tỷ trường chứng khoán đi ạ vấn đề thứ hai nó không dành cho những ai lười nhá tức là không muốn gì ạ không muốn nghiên cứu không muốn học hành không muốn gì hết chỉ mong muốn là có gì ạ một cổ phiếu nào đó để phím hàng cái điều này nó không bao giờ đúng với tất cả các nhà đầu tư kể cả chúng ta đang làm cái gì đó chúng ta làm những điều đó mà chúng ta muốn có thật nhanh thì không có đâu ạ à. nên ở đây nếu ai đó mà theo dõi những kênh của Dũng chỉ muốn là có cổ phiếu thật nhanh thì hãy dừng cái suy nghĩ đó đi bởi vì đây không phải là kênh YouTube dành cho phím hàng nên Dũng muốn nói điều này để anh chị em có thể hiểu đó là kênh này nó không dành cho phím hàng mà kênh này nó là dành cho chúng ta là những cái trải nghiệm về kiến thức những cái trải nghiệm để chúng ta hiểu rõ thị trường và đây chính là cái kênh mà có thể giúp chúng ta trở thành những nhà đầu tư chứng khoán lão luyện những đầu tư chứng khoán thành công trở thành những cái nhưng có thể không ngóng ngoa nhưng có thể trở thành thiên tài chứng khoán nếu anh chị em có thể hiểu rõ rằng là tầm nhận thức của chúng ta cái trải nghiệm chúng ta chúng ta có đủ lượng chắc chắn chúng ta có thể thay đổi về chất ok chúng ta sẽ bước vào một cái phân tích sâu hơn về thị trường vậy thị trường chứng khoán nó được cấu tạo như thế nào hello chúng ta thấy thị trường chứng khoán được cấu tạo như nào chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là thị trường chứng khoán nó được cấu tạo bởi những cái dòng cổ phiếu nó là những cổ phiếu đặc biệt là những cái dòng cổ phiếu thay nhau dẫn dắt thì nó tạo ra thị trường nó tạo ra thị trường nên mỗi một giai đoạn thị trường nó tăng nó phải đều có phải có những dòng dẫn dắt nó tăng thì nó phải có một cái dòng dẫn dắt và khi nó giảm thì cũng phải những cái dòng nào nó phải tác động đến giảm cổ phiếu nên thay vì chúng ta đi mua cổ phiếu chúng ta yêu thích đúng không anh chị em có thể đi mua cổ phiếu anh chị em yêu thích nhưng cái thực tế nó không phải là chúng ta đánh cổ phiếu yêu thích nhiều anh chị em mua cổ phiếu yêu thích nhưng mãi mãi nó chẳng lên có phải đặt ra bao nhiêu chị em vì chúng ta yêu quá một cổ phiếu mà đến bây giờ chúng ta vẫn chậm chân tại chỗ thậm chí là không có lợi nhuận có thể comment cho Dũng số 4 đúng không ạ tức là chúng ta yêu một cái cổ phiếu nào quá chúng ta thích một cổ phiếu nào đó quá chúng ta có thể nghe ngóng ai đó nói cổ phiếu nào tốt tuyệt vời quá và chúng ta mua và chúng ta mua mua mua mua và đến bây giờ không những chúng ta không có lợi nhuận mà chúng ta vẫn đang bị thua lỗ à, anh chị em có thể comment điều này đúng không ạ hãy comment hãy nhận ra điều này đi ạ hãy comment bởi vì những điều này chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải nắm rõ được đúng không chúng ta phải hiểu phải nắm rõ được không phải là cái điều này chúng ta gì ạ không dám nhận ra bởi vì những cái điều này đơn giản như này chúng ta phải nhận ra là tại sao chúng ta bị thua lỗ ok rất tuyệt vời đúng không tại sao chúng ta bị thua lỗ có những anh chị em là thích cổ phiếu Vinamilk Vinamilk là cổ phiếu mà nhiều người yêu thích và chúng ta thế mua cổ phiếu Vinamilk nó không lên chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu Vinamilk nó không lên trong giai đoạn này và chúng ta vẫn yêu yêu yêu yêu đến mức là cuồng nhiệt đó chúng ta có thể mua cổ phiếu Vietcombank chúng ta cũng yêu đó nó không lên được hết cổ phiếu Vietcombank chúng ta có thể yêu những cổ phiếu như là BIDV mua nó cũng không lên chúng ta có thể yêu những cái cổ phiếu mà hết trong thời gian vừa qua nó cũng không lên chúng ta có thể yêu những cổ phiếu PVD trong thời gian vừa qua nó cũng không lên và các bạn còn yêu nhiều cái cổ phiếu khác trong cái việc mà thị trường nó không tập trung vào dòng tiền nó không tập trung vào dòng tiền mà chúng ta vẫn cứ yêu nó vậy đó là cái lý do vì sao chúng ta chưa thành công đúng không lý do vì sao chúng ta chưa thành công và chúng ta để yêu đến mức là chúng ta gọi là yêu đến mức mù quá đúng không yêu đến mức mù quá tại sao chúng ta lại yêu như vậy tại sao chúng ta yêu như vậy trong tình yêu chúng ta tại sao chúng ta lại có một cái tình yêu như vậy có một số nguyên nhân để chúng ta có một số tình yêu như vậy có bình thường chúng ta yêu một ai đó có thể do bố mẹ chúng ta những người thân chúng ta những người bạn chúng ta nói quá về những người mà chúng ta yêu đúng không ạ khi mà nói quá về thực tế cái cảm xúc chúng ta dĩ nhiên là chúng ta biết nhưng vì có một ai đó nói về cái điều đó nên chúng ta đến mức yêu quá trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy có một ai đó nói là cổ phiếu này rất là tốt cổ phiếu này là cổ phiếu tuyệt vời hãy mua đi ạ hãy xúc đi đúng không hãy giữ nó thật nhiều năm đi ạ kiểu gì nó cũng cho cho nó kết quả và dần dần người ta cũng vẫn ngày ngày người ta cũng nhồi nhét vào tâm trí chúng ta và tiềm thức chúng ta và cái đầu chúng ta là này những cái điều đó như vậy và chúng ta cứ bị gì ạ à? bị bị nhồi nhét vào tâm trí như vậy cứ nhồi nhét nhồi đi ạ à. thế thì khi mà chúng ta nhồi nhét đến như vậy thì bản năng của chúng ta chúng ta nói một cái gì đó nói mãi nói mãi nói mãi dần dần chúng ta tin đúng không ạ tin mà chúng ta nắm giữ vậy chúng ta sau khi nắm giữ chúng ta rất là khó để bán ra bởi vì bán ra chúng ta sợ cổ phiếu đi lên mất vậy ai nghĩ rằng là khi mà với chúng ta bán ra thì cổ phiếu đi lên mất thì có thể comment cho Dũng số à số 5 đi ạ à. tức là bây chúng ta mua rồi nhưng bây giờ việc mà bán ra sợ cổ phiếu nó sẽ bay gì ạ à? nó lại tăng tốc mất bởi vì chúng ta đã gặp rất nhiều lần rồi ạ à. nếu anh chị em gặp những trường hợp này thì nó phải comment cho số 5 đúng không comment số 5 ạ à để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là rõ ràng là chúng ta đã gặp những trường hợp này tại sao chúng ta lại có những trường hợp này bởi vì lần trước lần trước nữa và rất nhiều lần trước nữa chúng ta vừa gì ạ à, vừa bán ra thì nó lại tăng tốc và nó đi rất là nhanh nên chính vì vậy chúng ta sẽ không bán nữa và chúng ta sẽ muốn giữ cổ phiếu này để chúng ta om vào chúng ta yêu nó và đến lúc mà thị trường đi lên cổ phiếu chúng ta không lên nhưng lúc thị trường đi xuống thì cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu xuống đầu tiên có phải không ạ à? cổ phiếu đi xuống thì chúng ta sẽ là những cổ phiếu xuống đầu tiên tại sao nó có nghịch lý như vậy thị trường lên mãi lên lên lên lên thế này cổ phiếu chúng ta không lên và khi thị trường đi xuống thì cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu đầu tiên vậy chúng ta đã thấy cái điều này nếu chúng ta nhận ra điều này thì có thể comment cho số 6 đúng không ạ anh chị em nè cổ vũ cho dũng bằng comment nè hãy anh chị em nè hãy cổ vũ cho dũng bằng comment hãy comment vào cái phần ô chat hãy chia sẻ cái video này cho những cái đồng đội chúng ta những người bạn chúng ta bởi vì những người bạn chúng ta nó cũng rất nhiều người giống như chúng ta để cho người ta họ nhận ra cái điều này để họ học những bài học này thật nhanh thay vì họ cứ mãi mãi không lớn được ạ có những người mà chúng ta biết rằng là người ta chết từ năm 30 tuổi chết từ năm 30 tuổi anh chị em ạ thậm chí là sớm hơn 18 tuổi đã chết rồi ạ nhưng đến 90 họ mới đem chôn ạ à. chết 30 tuổi sau đó thì chiến 90 chúng đem chôn có nhiều anh chị đầu tư chứng khoán đã 10 năm kinh nghiệm nhưng thực tế kiến thức chỉ có chưa đầy một tháng kinh nghiệm đấy ạ ai đã nhận ra điều này có thể comment số 7 được không ạ tức là kiến thức thì có trong vòng một tháng hoặc hai tháng thôi nhưng thời gian đầu tư thì có thể 10 năm rồi ạ à. họ nói là chúng ta ta à, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm nhưng thực tế là tôi đã đầu tư 10 năm thời gian 10 năm nhưng thực tế là chỉ có kiến thức trong một hai tháng thôi ạ à. nhưng họ cứ nói là tôi có 10 năm kinh nghiệm thế mới lạ chứ câu chuyện này rất buồn cười à, nhưng ờ, không phải là Dũng muốn đưa ra đây để chỉ trích anh chị em hay là để nói cái gì đó mà Dũng chỉ muốn anh chị em nhận ra cái điều này thôi ạ à. bởi vì chúng ta cần phải nhận ra nhận ra cái câu chuyện của chúng ta câu chuyện chúng ta đang kể như thế nào có nhiều lúc chúng ta đang diện giả dối chính bản thân mình giả dối chính con người chúng ta này này tại vì cái sự thật thì không bao giờ có thể là không bao giờ từ chối ở chối cãi được nên ai hiểu rõ sự thật thì nó là một sức mạnh vô biên thấy chưa nó là một sức mạnh vô biên nên tất cả chúng ta hãy nói về sự thật và các bạn sẽ thấy rằng là vậy để chúng ta cần hiểu rõ hơn về thị trường thì uh, Dũng đang nói là thị trường chủ đề hôm nay là khi mà thị trường làm thế nào đến vượt qua 1.400 điểm liệu nó có thể vượt qua 1.400 điểm hay không mà nếu nó vượt qua 1.400 điểm thì điều gì sẽ diễn ra cái nhóm cổ phiếu nào có thể tác động lên thị trường có thể vượt 1.400 điểm vậy nếu nó vượt qua 1.400 điểm mà anh chị em mua vào liệu chúng ta thành công hay không liệu chúng ta có thể thành công hay không ạ à? thưa với anh chị em và các bạn có thể thành công có thể thất bại khi thị trường vượt qua 1.400 điểm chúng ta có thể có những cái cổ phiếu chúng ta mua sau đó thì nó giảm và chúng ta sẽ trở nên thất bại nhưng có những cổ phiếu chúng ta mua nó lên đến 10 phần trăm 20 30 thậm chí là 50 phần trăm và chúng ta thành công vậy không phải là con số 1.400 à, 1.400 là để chúng ta có thể thành công hay không mà cái quan trọng là chúng ta mua cổ phiếu nào quan trọng chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nào và quan trọng là chúng ta gì ạ tham gia tỷ lệ như thế nào chúng ta mới biết thành công nên nhiều người cứ thấy là con số vượt qua bao nhiêu để chúng ta đo lường xem là cái cổ phiếu hay thị trường như nào điều đó là điều sai lầm rất tồi tệ thị trường đã vượt qua 1.400 điểm trong khi đó cổ phiếu Vinamilk vẫn đang âm thầm âm thầm ở vùng dưới kênh xuống dưới nào đã vượt qua rồi ạ trong khi đó Vinamilk vậy à, điều gì diễn ra ở đây ạ à? một xu hướng thì đi lên ở trên một xu hướng thì đi xuống ở dưới nhưng nhiều anh chị em lại thấy nó giá nó rẻ và chúng ta cứ mua trung bình giá xuống giá nó rẻ chúng ta lại cứ tiếp tục mua trung bình giá xuống bởi vì sao ạ à? bởi vì chúng ta thấy nó rất rẻ đúng không chúng ta thấy nó rất rẻ và bởi vì vì sao nữa bởi vì những người bạn chúng ta cũng nghĩ như vậy bởi vì sao nữa bởi vì chuyên gia nhiều chuyên gia nói chúng ta là cổ phiếu này cứ mua đi ạ à. vậy bao nhiêu anh chị em đã nghe các chuyên gia khuyến nghị mua cổ phiếu này trong thời gian vừa qua và chúng ta đã nghe theo và cuối cùng chúng ta có kết quả như này thì có thể comment cho Dũng số 8 được không ạ số 8 ấy. tức là chúng ta nghe các chuyên gia ai đó nói là cổ phiếu này nó tốt nhưng năm trước nó cực tốt nó cổ phiếu gì ạ à? thiết yếu ạ à. và chúng ta nhìn xung quanh chúng ta đang sử dụng sữa hàng ngày và cái chuyên gia đó nó nói chúng ta là mua cổ phiếu này đi thế là chúng ta mua vào và sau đó thì bây giờ chúng ta nhìn ngược lại thì có nhiều cổ phiếu đã gì à, nó tăng ầm ầm lên à chúng ta nói về gì à, chúng ta đang được ai đó nói với chúng ta các chuyên gia chúng ta thấy điều đó không ạ à? câu chuyện có phải vô lý không ạ chúng đang nói về sự thật mà đây là những anh chị em comment các comment này đều là sự thật hết ạ à. Dũng tin chắc rằng tất cả comment này là sự thật hết ạ à. và chúng ta đã hiểu đã hiểu điều gì đang diễn ra điều gì đang diễn ra vậy để chúng ta có một cái tư duy đúng trong đầu tư hôm qua Dũng có chia sẻ với à, các anh chị em học viên để có một tư duy đúng nó cần phải một số các yếu tố công thức hình thành một tư duy đúng một là chúng ta phải nắm rõ được quy luật quy luật chúng ta phải hiểu rõ được cái quy luật nó đang sử dụng quy luật gì một là quy luật gì ạ à? có rất nhiều quy luật quy luật là cung cầu quy luật hấp dẫn quy luật là nhân quả quy luật gì ạ à? lượng nguyên à, rất nhiều quy luật nhiều luật khác nhau vậy bây giờ chúng ta thấy rằng là với quy luật cung cầu thì một cái cổ phiếu đang trong xuống đi lên thị trường chung đang xuống đi lên chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu có dòng tiền đi lên còn một quy luật là đi xuống dòng tiền đang bị bán ra khối lượng lớn thì tại sao chúng ta lại đi ngược quy luật tại sao chúng ta lại đi luật ngược quy luật tại sao chúng ta lại đi chơi ngược quy luật bởi vì chúng ta chả hiểu rõ về quy luật khi anh em nói được quy luật rồi thì chúng ta phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động nó ra sao bởi vì chúng ta nắm rõ được nguyên lý hoạt động hiểu biết được quy luật nhưng hiểu không hiểu nguyên lý thì làm sao mà chúng ta thành công được từ nguyên lý đó đúng không như bạn Tuấn Anh có chia sẻ đấy quy trình đúng không nó phải có quy trình để chúng ta biết rằng là bước một chúng ta phải hiểu gì và chúng ta phải có checklist để chúng ta đi theo những cái bước như vậy thì không bao giờ chúng ta gì ạ à? không bao giờ nghĩa là không bao giờ chúng ta có thể sai về xu hướng về tư duy cả nên ở ngoài kia ông nào cũng có nói gì cả sai là chúng nó biết ngay DVD có nói sai là anh chị em biết ngay chém gió là anh chị em biết ngay nên Dũng chia sẻ cho anh chị em cái điều này để một ai đó mà nếu chúng ta bảo rằng là nó bị sai nó bị chém gió thì từ cái quy luật này chúng ta phải chứng minh rằng là sai là sai ở đâu phải chỉ rõ được sai sai quy luật nào nguyên lý nào chứ không phải nói là sai nó là chém gió theo kiểu như là cứ nói cho nó lửa vãi ra này có phải không ạ à? thì ở đây chúng ta sẽ cần phải từ cái điều này anh chị em sẽ thấy rằng là cái quy luật đầu tiên chúng ta thấy có rằng là những cái cổ phiếu dẫn đầu á anh chị em này những cái cổ phiếu dẫn đầu trong mỗi chu kỳ của thị trường điều chỉnh hôm nay chúng ta thấy thị trường điều chỉnh hôm thứ sáu chúng ta cũng thấy rằng là cái những cái đợt mà xu hướng trong tuần trước nó cũng có một cái sự điều chỉnh nhẹ đúng không anh chị em có thể nhìn vn index đi ạ à? anh chị em có thể thấy được đấy ạ à? vn index ạ à? chúng ta phân tích ngược lại để chúng ta hiểu rõ rằng là mọi thứ nó đang ở đâu đúng không thế thì nếu trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái việc mà thị trường à, thị trường đang ở giai đoạn gì à có một chút điều chỉnh và hồi phục vậy cái việc mà xu hướng điều chỉnh này đã rõ ràng hay chưa hay là trong một cái kênh đi lên ạ à? thị trường vẫn đang trong một cái kênh đi lên để vượt qua cái xu hướng điều chỉnh hay là vượt qua những cái đỉnh tăng tốc ở giai đoạn này thực tế nó cực kỳ rất là đơn giản bởi vì chúng ta chỉ cần một vài các cổ phiếu blue chip như là cổ phiếu gì ạ à? Vinamilk cổ phiếu Masan cổ phiếu gì ạ à? là có thể vượt qua 300 điểm à 30 điểm một cách đơn giản dễ dàng nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải nắm rõ rằng là những cổ phiếu nào có thể tác động lên và nó thể tạo ra sự điều chỉnh à, sự tăng tốc một cách bền vững tăng tốc đi lên một cái bền vững ở đây Dũng sẽ nói cho anh chị em một vài các cổ phiếu để anh chị em có thể nhìn xem rằng thị trường có thể thấy rằng là đầu tiên anh chị em thấy là Masan anh chị em có thể thấy Masan không ạ Masan đây là một kênh đi lên chúng ta cũng thấy là trong những đợt điều chỉnh này nếu anh chị em nhìn thấy những đợt điều chỉnh này khối lượng lớn những đợt điều chỉnh thứ hai khối lượng nhỏ dần và những đợt test cung này khối lượng ở mức thấp chứng tỏ cái áp lực bán ra cổ phiếu này gần như đã cạn kiệt việc mà cổ phiếu đang được tái tích lũy trong cái nền giá ở đây thì cái việc mà cổ phiếu xác nhận sau khi tái tích lũy hoặc là lượng cung đã cạn kiệt thì cái việc tăng tốc cổ phiếu này nó trở nên bền vững hơn bao giờ hết anh chị em hiểu không ạ bởi vì nó đã gì ạ à? nó đã rũ nó bắt kiệt cái nguồn cung của các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì cái sự xác nhận vượt qua cái đỉnh chúng ta gọi là xác nhận với một cái quá trình tăng tốc với khối lượng vượt qua cái đỉnh này ở đỉnh đỉnh này khoảng 2,4 triệu cổ phiếu thì lúc này chúng ta thấy là rõ ràng thị trường cho chúng ta cổ phiếu ma sàn có thể tác động thị trường khá là cao và nó tạo ra cái sự bền vững chúng ta có thể thấy một vài cổ phiếu như FPT cũng tương tự như vậy việc mà cổ phiếu thị trường giảm hoặc là việc mà cổ phiếu đang tạo ra một cái nền khá chắc chắn những cái đợt rũ bỏ xong nó chỉ đi lên và cái quá trình tái tích lũy nó cũng cần phải một cổ phiếu chạy hết chu kỳ nó cần phải một cái quá trình chạy hết chu kỳ một cái quá trình tích lũy rất là dài ở đây nó không thể là chạy một quá trình chạy nước rút và kết thúc ở đây được nên nó cần phải tham gia chạy nốt để nó kết thúc một quá trình về đích chúng ta còn nhiều các cổ phiếu khác nữa vậy việc công banh thì sao Việc công banh nếu trong cái quá trình mà cổ phiếu đã có dòng tiền lớn đã tham gia ở đây quá trình rũ bỏ ở đây việc thị trường điều chỉnh với khối lượng thấp hơn so với quá trình gì ạ quá trình kéo lên đôi chưa nên cái khả năng bị giảm sâu của cổ phiếu này rất là thấp Những cái khả năng đi cao đi xa hơn cổ phiếu này sẽ không bền vững bởi vì nó đã có có quá nhiều cái khối lượng với quá nhiều cái lượng cung treo lưng ở phía trên này nhưng tuy nhiên thì cái việc mà kéo lên cổ phiếu để vượt qua cái mốc là 100 linh tám một trăm linh chín ở đây là cái chuyện cần thiết và cái cổ phiếu này nó cũng khá, tác động khá lớn đến cái chỉ số vn index chúng ta còn nhiều các cổ phiếu khác như, như là VIX chúng ta cũng thấy là những cái đợt rũ bỏ lần đầu tiên khối lượng rất là lớn lần thứ hai chúng ta thấy là cũng lớn nhưng đó đã có dấu hiệu giảm đi lần thứ ba cũng bắt đầu lớn nhưng giảm đi khá đáng kể và chúng ta đang thấy rằng nó đang có sự biến động hẹp chứng tỏ lượng cung ở đây bán đi bán ra hạn chế việc cổ phiếu VIX này có thể tác động có sự hồi phục gọi là hồi phục thế không phải là một xu ý lên với cổ phiếu fix chưa phải là chu kỳ đi lên nhưng khả năng giảm sâu hoặc là giảm sâu sẽ là rất là thấp nhưng khả năng hồi phục nó có thể tác động lên thị trường chứng khoán một cái hai viên đấy một cái số lượng chỉ số nào đó chúng ta có thể thấy rằng là những cái cổ phiếu như gas cũng đang gì ạ đang hình thành cái biên độ thu hẹp có thể nó sẽ vượt qua cái đỉnh này nhưng tuy nhiên thì đây không phải lúc mà chúng ta tham gia anh chị em nhé nó có thể vượt qua cái đỉnh này một cách đơn giản và nó cũng có thể tác động lên cái những chỉ số vn index và thời điểm này không phải là thời điểm chúng ta tham gia tuy nhiên thì những cái cổ phiếu nhóm cổ phiếu này nó là những cổ phiếu có thể tác động lên chỉ số vn index một cách nhanh chóng và nó có thể giúp chỉ số vn index một cách để vượt qua 1.400 điểm một cách an toàn vậy chúng ta có mua những cổ phiếu đó hay không chúng ta có thể mua những cổ phiếu đó không có hoặc là không chẳng hạn anh chị e em có thể mua cổ phiếu Masan khi xác nhận điều đó có sự an toàn khi nó vượt qua vượt qua xuống này chúng ta có thể mua những cổ phiếu như là gì ạ PNG khi nó có, có gì ạ nó đã có một cái việc rũ bỏ thì uh, cái sự xác nhận PNG nó sẽ độ an toàn rất là cao bởi vì khối lượng rất là cao ở đây nó rũ bỏ một lần thì cái quá trình quay trở lại nó sẽ tạo ra sự an toàn chúng ta có thể mua những cổ phiếu như ACB sau khi gì ạ à, nó đã gì ạ à, nó test và nó đã có một quá trình tái tích lũy đây chúng ta gọi là tái tích lũy ở giai đoạn đầu bao giờ nó biến động khá là mạnh giai đoạn sau chúng ta thấy là bắt đầu nó có số lượng biên độ thu hẹp và cổ phiếu này chúng ta chỉ mua khi mà nó tăng với khối lượng lớn vượt qua khối lượng ở đây chúng ta phải vượt qua cái khối lượng ở những phiên giảm mạnh nhất khoảng lỗ 15 đến 18 triệu cổ phiếu khoảng 18 triệu cổ phiếu anh chị em nhé phải vượt qua khối lượng của 18 triệu cổ phiếu nếu không vượt qua khối lượng 18 triệu cổ phiếu này thì quá trình đi lên này có thể bị thất bại thì mình đã hiểu chưa nhưng mình đã nắm rõ được cái điều này chưa nên nhiều anh chị em không nắm rõ được mua vào sau đó bị thua lỗ thì bảo rằng là do chúng ta bị phím hàng sai đây Dũng không phải là phím hàng mà Dũng hướng dẫn chúng ta bình thường cổ phiếu này nó có ba pha thứ nhất là trong xuống đi lên cái pha này là pha gì ạ à? pha đi xuống tức là gọi là pha A pha hồi phục này là pha B pha đi ngang là pha C trong pha C này nó có những đợt rũ bỏ rũ bỏ thứ hai chúng ta gọi là test cung. và khi mà quá trình test cung độ an toàn cao thì cái sự xác nhận này với khối lượng vượt qua vượt qua khối lượng lớn nhất từ những cái đợt giảm trong khoảng độ 10 đến 20 phiên này thì đó chính là độ an toàn rất là cao à, lúc này chúng ta mua mới có xác suất thành công còn nếu chúng ta mua mà nó không đạt thì chúng ta có thể thua lỗ và điều này chúng ta có thể gặp dùng rắc rối đúng không gặp rất nhiều rắc rối trong đầu tư nên anh chị em nếu nếu anh chị em nào chỉ muốn là ACB có mua được hay không mua thế là mua có bán hay không bán là bán thì đấy chúng ta gọi là những nhà đầu tư chơi sổ số học như thế chúng ta gọi là mua sổ số nhưng chúng ta biết phải biết là nguyên lý của nó quy trình của nó và nó hoạt động như thế nào thì chúng ta mới gọi là đầu tư chứng khoán còn nếu mà chỉ hỏi là mua được thì bảo mua còn bán được phải bán thì con số này là con số mà của khoảng 90 phần trăm những nhà đầu tư ở Việt Nam thường hay sử dụng còn chị anh chị em thấy đông mà nên cái lúc mà chúng ta thấy là phím hàng thì hiện tại số lượng tham gia rất là đông vậy bao nhiêu chị em đang tham gia những lúc phím hàng có thể comment số người đúng không ạ và chúng ta xem thử comment ấy ạ không sao cả và anh chị em thấy là cái số lượng để chúng ta thành công là bao nhiêu phần trăm số lượng cổ phiếu trong chúng ta đếm trong một chu kỳ chu kỳ à, uh, 6 tháng đi ạ còn trong trong chu kỳ đi lên thì ai chẳng thành công chu kỳ đi lên ai cũng thành công ai cũng thành công hết nhưng chu kỳ đi xuống á, giữ được hay không đấy mới quan trọng đi lên nhé đi lên các bạn chỉ thông minh một chút là mua những cổ phiếu nào ba tăng thấp đấy. tập trung vào những mua những cổ phiếu mạnh nhất kiểu gì cũng thành công nhưng quan trọng là giữ được hay không khi một chu kỳ đi xuống chu kỳ đi lên một cổ phiếu như này anh chị em thấy rằng bạn mua bất cứ ở đoạn nào đều thành công hết ạ à. cổ phiếu VPBank FPT ạ à, chúc quý đi lên bạn mua bất cứ lúc nào thành công bạn mua cổ phiếu gì ạ à? Techcombank mua bất cứ ở giai đoạn trong chu kỳ lên đều thành công hết ạ à. nhưng nếu mà chu kỳ đi xuống bạn thấy điều gì ạ à? mua bất cứ cổ phiếu nào trong chu kỳ đi xuống đều thất bại hết nó chỉ hồi một chút thôi đi xuống hồi một chút lại đi xuống và hồi một chút đi xuống nó không có tốt nó không có đẹp nó chỉ là chúng ta đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ của nó còn khi mà các bạn mua trong chu kỳ đi lên thì các bạn thấy rằng là nó sẽ gì ạ khi nó hết chu kỳ thì lại bước vào một chu kỳ giảm và chúng ta thấy là chúng ta cứ tham gia như kiểu bập bênh đúng không ạ cứ tham gia như kiểu bập bênh vậy cổ phiếu này nó vẫn là vẫn đang chu kỳ đi lên vẫn đang chu kỳ lên và các bạn chỉ cần mua khi mà nó gì ạ khối lượng nó vượt qua bao nhiêu 20 triệu 20 triệu trở lên khi khối lượng tăng mạnh mà nó vượt 20 triệu trở lên thì các bạn có thể mua các bạn có thể tham gia thì đó là lúc mà chúng ta có thể mua một cách an toàn vậy chúng ta đấy gọi là những siêu cổ phiếu siêu cổ phiếu là những cổ phiếu tăng đầu tiên một là những cổ phiếu tăng đầu tiên nó vượt nó chu kỳ đi lên một là chu kỳ đi lên nó vẫn đang là trend đi lên nó vẫn đang là sóng tăng nó vẫn đang là những cái sóng thần nó những cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu sóng thần bởi vì nó tăng nó tăng rất là mạnh nó tăng nó tăng rất khỏe thì chúng ta là sóng thần khi mà nó bước vào chu kỳ tăng thì cái cổ phiếu nó cần phải đáp ứng được về giá về khối lượng để nó chạy nốt chu kỳ có những cổ phiếu gọi là gì ạ à? nó đang chu kỳ đi xuống nó đang chen xuống thì nó hồi thì chúng ta không thể gọi đó là sóng thần được không bao giờ gọi cái cổ phiếu đó là sóng thần được mà chúng ta chỉ gọi những có là bong bóng thôi ạ tại những cái sóng đấy nó chỉ tăng được một phiên hai phiên đến phiên thứ ba phiên thứ tư đã xỉ hơi rồi ạ nên ở đây chúng ta biết rằng là nó sẽ có những cổ phiếu đầu tư chung ạ, dài ạ nhưng có những cổ phiếu thì chỉ đầu tư lướt sóng thôi ạ nên anh chị em có thể nhớ rằng là thị trường nó vẫn còn rất nhiều cơ hội chúng ta nhưng không phải là lúc nào chúng ta có thể mua được cổ phiếu có nhiều lúc chúng ta chỉ cần gì à đợi đợi để quan sát xem là cái sóng nào cổ phiếu nào có thể tạo ra sóng thần trong nhịp sắp tới có thể ngày mai có thể ngày kia và để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là điều gì có thể khiến cho thị trường tới đây tích cực ạ à? có một cái công thức để anh chị em có thể hiểu rõ rằng là trong một xu hướng thị trường đạt đỉnh nha thì đầu tuần tăng mạnh cuối tuần có xuống giảm còn trong một xu hướng thị trường đi lên đầu tuần có thể biến động nhỏ nhưng cuối tuần sẽ tăng rất mạnh điều này là một cái kỳ để anh chị em có thể tự phân tích cho thị trường chung có được không ạ anh chị em học như thế là tuyệt vời chưa ạ Dũng chưa đưa ra một cái giờ một cái kỳ một từ khóa anh chị em có thể thấy được là trong xu hướng gì ạ à, đi lên tức là cái giai đoạn cuối của chu kỳ thì anh chị em chỉ cần quan tâm nó là gì ạ đầu tuần nó tăng mạnh hay là yếu cuối tuần nó tăng mạnh hay yếu thế thôi ạ xem đầu tuần và cuối tuần để chúng ta có thể nhìn được cái nến tuần của nó nhìn được xu hướng theo tuần của nó thì chúng ta biết cổ phiếu đó hay thị trường nó đang ở đâu cổ phiếu chúng ta cũng làm tương tự như vậy và từ công thức này anh chị em có thể biết rằng là thị trường đang ở đâu không ạ hello thì mình đã thấy thị trường đang ở đâu chưa ạ và nếu thấy rồi thì tự nhiên comment cho Dũng số 1 đi ạ hãy thấy rồi thì hãy comment số số một, chứ cần gì phải phân tích rằng là nến nọ đến kia làm gì đúng không và nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ số vn index thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là việc mà cái vn index này giảm sâu hay là chúng ta mô hình hai đỉnh nếu nhìn về gì ạ ở đây chúng ta có một cái gì ạ phân kỳ thì đây chúng ta gọi là có dấu hiệu phân kỳ dương à, âm ạ à chúng ta nhìn này, đỉnh đây có thể vượt đỉnh và đây cũng là giai đoạn gần cuối của chu kỳ tuy nhiên để dựa vào phân kỳ để mua cổ phiếu thì nhiều lúc là chúng ta sẽ không bao mua được chúng ta sẽ không bao giờ mua được cổ phiếu nên chúng ta cần phải thông minh hơn thông minh hơn ạ à. hãy thông minh hơn để chúng ta có những quyết định đúng và việc thị trường tiếp tục trong một xu hướng tăng hay là tiếp tục xoay quay xuống giảm thì hãy bóc tách từng nhóm cổ phiếu ra có nhóm cổ phiếu ngân hàng đang phân phối có nhóm cổ phiếu chứng khoán có thể phân phối và chúng ta có thể nhìn trong những nhóm cổ phiếu chứng khoán như SSI liệu SSI có thể giảm sâu đấy không thực tế SSI chúng ta biết rằng là đây là một cái quá trình tăng tốc rất là cao và cái việc đầu tiên chúng ta thấy giảm rất mạnh khối lượng lớn quá trình test thứ hai khối lượng nhỏ hơn đúng không anh em test thứ hai có nhỏ hơn nếu cái nhịp đầu tiên khối lượng lớn nhịp test thứ hai nhỏ hơn cái nhịp hồi phục khối lượng lớn cái khả năng hồi phục của nhóm này thường sẽ cao hơn bởi vì khi nó về cái đáy cũ mà khối lượng lại thấp hơn thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn rất nhiều khối lượng thấp này biên độ nhỏ này thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn rất nhiều nên đây cũng là một cái quá trình để chúng ta biết là cái chu kỳ này chưa để kết thúc ngày 1 ngày 2 chưa được kết thúc ngày 1 ngày 2 mà nó cần nhiều thời gian để phân phối trước khi kết thúc nên chính vậy SSI nó còn nhiều thời gian để phân phối trước khi kết thúc thì chúng ta ở trong đâu đó chúng ta vẫn có những cổ phiếu để chúng ta tham gia hãy thông minh hơn thông minh ở đây là gì ạ đúng không thông minh ở đây là hãy chọn cho mình những cổ phiếu an toàn Dũng đã vừa bật mí chúng ta rồi và nhớ là điều kiện nhá nhớ là đây là những điều kiện để chúng ta tham gia vào chứ không phải chúng ta mua lung tung nên là một cái bầy sói hay là loài báo chúng ta biết rằng là con báo thì chạy với tốc độ rất là nhanh nhanh nhất trong các loài động vật nhưng khi nó tiếp xúc với con mồi anh chị em ạ khi nó tiếp xúc con mồi nó chậm nó trườn nó khẽ nó gì ạ à? nó đợi đến đến gì ạ à? sát con mồi nó mới tung do đảng quyết định nếu nó tham gia quá sớm thì sao con mồi nó chạy mất nếu tham gia quá muộn thì gì ạ à? con mồi nó cũng đi xa mất vậy đến sớm quá đều là không tốt đến muộn quá đều không tốt và chúng ta cần phải đến đúng điểm nên cái hệ thống đầu tư của Dũng nó luôn có một thời điểm mua tốt nhất hay chúng ta gọi là mua đúng điểm vậy ai đã hiểu được rõ mua đúng điểm là thế nào có thể comment xuống số 3 là không ạ tức là mua cổ phiếu là phải mua đúng điểm không có mua trước không mua sau phải mua đúng điểm lượng đủ chất mới đổi đấy là những cái điều gì mà những cái điều mà chúng ta cần phải biết trong đấy yeah, live stream ngắn trong cái buổi tối ngày buổi, buổi chiều ngày hôm nay à, chúc chúng ta có một buổi chiều thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng và mong rằng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng anh chị em trong những livestream tiếp theo một lần nữa xin cảm ơn và chúc chúng ta có một buổi chiều thật nhiều năng lượng thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc và hãy hẹn gặp lại chúng ta như bởi những video tiếp theo những live stream tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều bye bye siêu game